Lô anh em Quay lại với kênh của Lập Phát Tài đó. Bầu cua 2020 hack Game đó. Trên điện thoại các dòng và lay iPhone, iOS đó. Cho anh em chơi à, năm 2021 này anh em nha đó. Thì nhiều anh em có liên hệ tới à, mình và hỏi tất cả các loại game như là bầu cua đó, sóc đĩa và game tài xỉu trên à, Android à, hay là trên à, iPhone, Apple, Samsung thì hôm nay thì mình đang à, sử dụng một cây Samsung và mình sẽ làm một số game đó. bên mình thì nói chung là rất nhiều loại game anh em nha chuyên cung cấp game bản hát, quy lực đó cho anh em thì anh em cứ à, vào trong kênh của Lộc Phát Tài và xem video anh em nào cần về tư vấn về các loại game bầu cua hoặc là game tài xỉu hoặc là game sóc đĩa đó bất kể về sản phẩm gì về cờ bạc đó, thì liên hệ với mình qua hai số điện thoại 0786 01124 nha hoặc là 0786 04124 sẽ gặp trực tiếp mình đó, mình sẽ tư vấn cho anh em đó, để anh em có thể chơi hoặc là kết nối Zalo Facebook đó, để mình tư vấn kỹ cho anh em hơn để anh em có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm để chơi thì game thì mình đã làm à, trên à, kênh của mình à, về bầu cua nè về tài xỉu nè về sóc đĩa này anh em nè thì hôm nay tiếp tục mình sẽ làm một cái sóc tài xỉu trên uh, điện thoại Android Samsung Apple cũng như là Apple hoặc là iPhone thì à, mình sẽ vào một cái phần uh, game gọi là game uh, tài xỉu anh em nhé đó thì bây giờ mình sẽ bấm vào một cái phần game tài xỉu đó, thì nguyên lý của phần game tài xỉu này đó các anh em muốn chơi được á thì anh em hãy liên hệ với mình nha đó thì mình sẽ chỉ cho anh em cách chơi làm tay em hoặc là làm cái đó tay em hoặc làm cái anh em nhé đó đều được hết nha trên một cái điện thoại cho dù anh em ví dụ như bây giờ làm cái thì cũng cần phải biết được để mình đánh được đúng không anh em hoặc là các anh em làm mà tay em các anh em vẫn có thể biết được đúng không thì bây giờ trước tiên mình sẽ chỉ cho anh em cách à, gọi là đánh tay em ha đó đánh tay em nha anh em nhé đó đánh tay em để mình à, sẽ vào để mình chỉ cho anh em thì bây giờ đây là cái game à, tài xỉu ha thì mình sẽ vào mình sẽ đánh cho anh em xem để công thức đánh là như thế nào đó các anh em đợi mình tí nha nguyên lý của nó là cực kỳ đơn giản thôi em nhưng mà nói chung là mình phải làm mới được à, mình sẽ làm lại cái game này để anh em mới chơi được nha chứ không tự nhiên các anh em tải về thì không bao giờ chơi được đâu anh em nhé đó, nguyên lý của nó phải phải làm phải làm mới chơi được đó, không phải là tự nhiên mà chơi được đó anh em nha rồi mình sẽ mở cái game lên đó, trước tiên thì mình ờ, cứ ờ, à, ấy đi ví dụ như cái em bây giờ làm cái này ha đó thì cái em ờ, ấn cho mình con số 11 đi giờ cái này làm cái đúng không đó, giờ mình cứ lắc nè đúng không làm cái nha đó. thì bây giờ người ta quýnh à, về xỉu nhiều đúng không đó, thì anh em mở cho mình trên nút mở này nó sẽ là về tài đó tiếp tục lắc nè đó người ta tiếp tục quấn xỉu thì mình mở này nó vẫn là về tài đúng không anh em mình sẽ mở to lên tí nè đó thì bây giờ tiếp tục người ta quấn tài ha mình lắc nè đó như cái chén này người ta sẽ là quấn tài đúng không quấn tài thì mình sẽ mở về xỉu đây là cách để anh em làm mà làm tem nha à, làm cái nha đó thì bây giờ mình sẽ mở về xỉu nè đó tiếp tục lắc đi mở xỉu này đó anh em thấy không xỉu này lắc này tiếp tục xỉu này đó người ta quấn tay nên mình mở là mình mở là xỉu thôi anh em nha mình mở dưới chữ mở này là xỉu nha anh em nhớ đó nói chung là mở chính xác của nó là tất nhiên nó sẽ là về xỉu 100% về xỉu luôn anh em nha đó 10 cây vẫn là về xỉu đúng không anh em đó anh em mà không lúc nào cũng là về xỉu bây giờ ví dụ như lắc lên người ta quýnh về tài đúng không anh em người ta quýnh về tài à, thì mình à, người ta quýnh về xỉu thì tất nhiên mình sẽ mở về tài đó đây là cái cách để anh em có thể làm cái còn bây giờ nếu như máy của anh em ha, đưa người ta lắc thì mình đánh tại em thì mình bấm vào con tam này ha con tam này thì mình sẽ lắc này các anh em na như cái này thì mình sẽ như cái chén này đúng không sóc này cái này mình quýnh về xỉu 100 trăm về xỉu này anh em thấy không tiếp tục này đó như cái này như cái chén này mình vẫn quýnh về xỉu đó các anh em tại sao mình biết được về xỉu đó thì các anh em hãy liên hệ với mình tại vì cái cái này là mình không có thể chỉ hết tất tần tật cho anh em được đó như cái này mình cũng tiếp tục nè ha đó cái này thì mình quýnh về tài nè đó thì làm sao để mình biết được ha đó thì các anh em cứ liên hệ với mình qua lọc phát tài qua số điện thoại là 0786011124 nhé hoặc là 0786041124 nhé mình sẽ tư vấn về về anh em về cái bộ môn uh, lắc tài xỉu trên uh, điện thoại nè anh em nhé các anh em thấy không đó thì còn một à, nước nữa thôi thì mình sẽ chỉ cho anh em nhưng mà anh em à, ví dụ như anh em liên hệ được uh, lấy game nào á thì hãy liên hệ của mình ha thì mình sẽ gửi cho anh em cái đường link đó đường link của cái game tài xỉu này đó anh em đó thì uh, anh em nào xem hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên uh, bầu cua 2020 và bản hack game đó, tất tần tật cho anh em chơi nha chúc anh em năm 2021 này thành công về bộ môn chơi game trên uh, và Play hoặc là trên điện thoại Samsung, Android, Apple đồ tên tật anh em nhé chào anh em